Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Người tuổi Tý gặp được quý nhân tam hợp nên đường tình duyên cũng nhờ thế mà rực rỡ. Con giáp này sẽ thấy được sức hút của mình đối với người khác phái lớn đến thế nào. Người độc thân nhân duyên tốt nên điều này sẽ giúp bản mệnh có được mối quan hệ tình cảm tốt, dễ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Hãy trân trọng cơ hội tình cảm của mình, đừng để nó trôi đi mà hối tiếc với các cặp đôi thì hôm nay là thời điểm để tuổi Tý và người ấy có nhiều thời gian bên nhau hơn sau cả tuần làm việc bận rộn. Con giáp này nên chịu khó tâm sự, chia sẻ với đối phương để cả hai hiểu nhau hơn, tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Đường tài lộc trong ngày vô cùng vượng phát, bản mệnh có thêm thu nhập bên ngoài. Điều này có nghĩa là con giáp này nên tập trung vào các lĩnh vực mà mình có nhiều sự hiểu biết, có mối quan hệ vững chắc thì khả năng thành công sẽ cao hơn, mở rộng đầu tư tiền bạc sinh sôi nảy nở.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 con giáp này hãy chấp nhận buông bỏ, chịu đau để có được tương lai tươi sáng hơn. Người độc thân chưa tìm được người thực sự yêu và hiểu mình, dù có những lúc người tuổi sửu cũng thấy buồn khi nhìn thấy những người xung quanh ai cũng có đôi có cặp, song bạn cũng không dám để mình lựa chọn tạm bỡ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 Tuổi dần cảm thấy vô cùng khó khăn khi không tìm được tiếng nói chung với gia đình mình, con giáp này cần phải học cách bình tĩnh, kiên nhẫn chứ chớ nên nóng vội. Thân dần tương xung, bản mệnh có thể tủi thân khi mà chính những người thân yêu lại chẳng hề hiểu và thông cảm cho mình. Vì lòng tự trọng, có khi con giáp này không muốn nói nhiều, sau những tổn thương phải chịu đựng thì không thể xóa nhòa được. Các cặp vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn về vấn đề con cái. Người tuổi dần không muốn phải to tiếng, nhưng có những lúc lại không kiềm chế được bản thân mà đánh mất cảm xúc, tình cảm cũng theo đó mà dần lạnh nhạt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 Tuổi mão có thể sẽ gặp những chuyện không mong muốn trong đường tình duyên. Con giáp này thích sự lãng mạn, mong chờ có được người tình trong mộng, nhưng thực tế lại khá phũ phàng. Bản mệnh cứ nghĩ rằng mình sống hết lòng với đối phương thì người ấy cũng sẽ đối đãi lại như vậy với mình. Thế nhưng đối phương dường như không quá quan tâm đến cảm xúc của con giáp này mà ích kỷ sống cho riêng mình, người độc thân chịu sự thúc giục khá lớn từ phía gia đình. Điều đó khiến tuổi mão chán nản và có phần tra lì cảm xúc, không thích phải sống theo mong muốn của người khác mà thích tự lựa chọn người phù hợp với mình.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 Thìn thân bán hợp hôm nay có vẻ người tuổi thìn gặp được khá nhiều điều may mắn, trước là trong chuyện tình cảm, sau là trong chuyện tiền bạc, khiến ai nấy cũng cảm thấy trầm trồ ngưỡng mộ, xen chút ghen tị. Con giáp này không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi được người ấy hiểu và yêu thương nhiều đến thế. Những niềm vui bất ngờ mà người ấy mang lại khiến bản mệnh luôn nở nụ cười, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.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 Đối với những người đã có đôi có cặp, dường như người tuổi tỵ đang quá cứng nhắc trong chuyện tình cảm. Không phải lúc nào những quan niệm xưa cũ cũng đúng cả đâu. Con sắp này có thể sẽ đánh mất người thực sự yêu thương mình đó. Hãy bình tâm lại, nhìn vào những điểm tốt của đối phương để nhìn nhận lại mối quan hệ này. Tỷ kiên chiếu mệnh, chính sự cố chấp, ương ngạnh của bản mệnh đã khiến cho tiền bạc trong nhà cứ thế không cánh mà bay. Con sắp này cần phải thận trọng hơn trong những quyết định về tiền bạc của mình.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 tham thì thâm, chẳng thể trách được ai ngoài chính bản thân mình, bản mệnh tinh thần càng ngày càng xa sút Con giáp này có thể sẽ mất nhiều thời gian để có thể vượt qua cú sốc tinh thần lần này đó. Người ta vẫn nói cách nhanh nhất để giàu có chính là buôn bán kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai làm ăn cũng giàu, nhất là khi chọn lựa đối tác thì người tuổi ngọ cần phải có con mắt tinh tường, nhìn thấu đối phương có phải là người đáng tin hay không ngũ hành hỏa kim xung khắc cho thấy đường tình duyên của bản mệnh không được suôn sẻ, dường như con giáp này và đứa kia đang không tìm được tiếng nói chung, giữa hai người càng ngày càng có nhiều rào cản ngăn cách, cách suy nghĩ khác nhau nên thường xuyên nảy sinh bất đồng. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi cảm thấy bất mãn khi mà những nỗ lực và cố gắng của mình chẳng hề được người khác công nhận. Con giáp này hy sinh cho đối phương nhưng dường như đối phương lại chẳng vì thế mà cảm kích. Ngược lại, người ấy có thể còn cảm thấy khó chịu, bực bội khi mà bản mệnh quan tâm quá nhiều chuyện. Con giáp này luôn bảo người ấy phải làm thế này, phải làm thế kia, khiến cho đối phương chẳng có thể làm mọi chuyện đúng ý mình. Các cặp vợ chồng mệt mỏi vì những bất đồng trong cách đối nội đối ngoại, có quá nhiều vấn đề cần phải cân nhắc mà dường như không ai muốn chịu phần thiệt với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 bản mệnh cảm thấy những nỗ lực và cố gắng của mình là hoàn toàn xứng đáng. Con giáp này có thu nhập từ nghề tay trái khá rủng rỉnh và giúp cho con giáp này giải quyết được khá nhiều vấn đề đang đau đầu suy nghĩ. Kim khí vượng cũng là dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe của người tuổi thân. Bản mệnh cảm thấy mệt mỏi trong người vì đang cố gắng và nỗ lực quá mức nên không đủ quan tâm đến thân thể của mình.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 Tuổi dậu của độc thân hãy thoải mái đón nhận những lời giới thiệu của mọi người nhé. Biết đâu nhờ những lần gặp gỡ đó mà bạn mệnh sẽ tìm được hạnh phúc thực sự thuộc về mình, tạo nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào say đắm chứ. Các cặp vợ chồng nhanh chóng tháo gỡ được những mối hiểm khích, mâu thuẫn trước đó. Có giáp này có thể đảm bảo được hạnh phúc gia đình để hạnh phúc về sau. Dù trải qua nhiều khó khăn vất vả bên ngoài, nhưng chỉ cần sau khi trở về tổ ấm gia đình thì người tuổi dậu lại cảm thấy mình được sống lại.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 Cục diện tương hội sẽ giúp tuổi tuất có thêm lòng tin và tình yêu. Con giáp này đã dần hiểu được tấm lòng của đối phương. Qua thời gian, tình yêu càng thêm nồng nàn cháy bỏng hơn. Chính bản mệnh cũng không thể tin được. Người độc thân chỉ cần chú ý nắm bắt thời cơ thì tình duyên ngày càng tươi sáng hơn thực thần xuất hiện, con giáp này có thể có được nhiều cơ hội để kiếm tiền từ việc kinh doanh buôn bán. Người tuổi tuất có thêm nhiều động lực để tiến bước, dám thực hiện những kế hoạch mới của riêng mình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 tuổi hợi gặp cục diện tương hại, những mâu thuẫn trong gia đình từ chuyện nhỏ dần dần thành chuyện lớn, không ai muốn nhường nhịn dù chỉ một chút mà cứ thoải mái nói theo ý mình. Con giáp này không muốn đánh mất quá nhiều thứ, nhưng lòng tự trọng lại khiến bản mệnh không thể hạ mình. Vợ trình tài lộc của con giáp này có dấu hiệu sa sút, thiên quan nhắc nhở người tuổi hợi nên cẩn thận kẻo bị tiểu nhân hãm hại, làm cho tiền bạc trong nhà không cánh mà bay. Có lẽ vì bản mệnh cả tin quá mức, chẳng hề kiểm chứng thông tin mà đã vội vàng tin lời kẻ xấu bụng